Hi, và chào tất cả bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về duy truyền học ở người và chương 5 của bài 21 sinh học lớp 12 nha. Bây giờ mình sẽ làm về full lý thuyết và có thêm uh, trắc nghiệm để sửa cho các bạn luôn nha, có cả bài tập nữa. Và chúng ta sẽ có một số lý thuyết về chương 5 của di truyền học người của bài bài 21 của sinh lớp 12 là sẽ có một số ví dụ và có một số bạn liên quan đến đột biến tập thể partner buy it down và có thể là etos là các bạn có thể tạm dừng để có thể ghi vào nhé và đây là lý thuyết mình đi nhanh qua nha vì mình tới 28 câu trắc nghiệm lặng nhưng mà nó có thêm vài câu bài tập nữa nên hơi khó rồi bây giờ mình sẽ sang câu 1 á, là cơ chế gây nên các bệnh di truyền phân tử á, là đầu tiên là chính là cơ chế đột biến các nhiễm sắc thể thể gây nên là câu B một là câu B Câu số 2 là nguyên nhân của bệnh tật di truyền đó là nguyên nhân của nó chính là bất thường trong bộ máy di truyền là hai là C. Câu số 3 là ở người bệnh di truyền nào sau đây không liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể. Bệnh mà không liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể là chỉ có bệnh máu khó đông thôi. Rồi, câu số 4 là người bị bệnh mù màu do gen nặng trên nhiễm sắc thể ít không có alen trọng tương ứng trên y một cặp vợ chồng bất ức bình thường sinh con trai bệnh mù màu cho biết không có đột biến xảy ra người con trai này nhất là nhận gan gây bệnh mù màu từ còn con trai này sẽ gây bệnh mù từ màu từ mẹ vì nó là có nhiều sắc thể vì nó là trên nhiều sắc thể là của bốn người không D nha rồi sau con năm là nguyên nhân của bệnh phi tô niệu á, là do thiếu enzyme xúc tác chuyển hóa phi vitalanin thành tyrosin câu năm câu năm là a câu 6 á, là là nguyên nhân của bệnh đau ở người là do đột biến biến á, mức đoạn chú thể số 21 nhưng mà cái này là không phải mức đoạn mà là chỉ là đột biến ba chú thể số 21 là câu 6 là câu C rồi mình sẽ trang sang trang khác Rồi câu số 7 là trong một gia đình bố mẹ bề bình thường con đầu lòng bắt hội chứng đau, con thứ hai của họ chắc chắn sẽ có thể bị hội chứng đau nhưng với tần số thấp mình sẽ giảm dần giảm dần qua cái qua qua con thứ hai nha còn con số 8 của mình đó là trong các bệnh dưới đây bệnh nào liên quan đến hội chứng đột biến nhỏ thể bệnh mà liên quan đến hội chứng nhỏ thể chỉ có là bệnh đau thôi vì nó đột biến ba những thể số 21 là con 8A và câu 9 thì phương pháp bệnh nào sau đây được xác định bằng pháp di truyền học phân tử là bệnh hầu hồng cầu hình liềm mà đúng nè bệnh bạch tạng đúng nè bệnh máu hoa đông đúng bệnh mụn màu đỏ lục là đúng và là câu này là tất cả đều đúng là câu E nha các bạn bổ sung giùm mình hết là tất cả đều đúng Câu số 10 á, các bệnh di truyền do đột biến gen lặng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính ít thường gặp ở nam giới vì nam giới vì nam giới có có chỉ có một nhiễm sắc thể ít đó à, chỉ vì nam giới có nhiễm sắc thể ít ít và giới tính ít thì chúng ta sẽ có một nhiễm sắc thể giới tính ít thì thì là câu B vì nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể giới tính ít rồi mình sang trang số hai nha còn có 11 là ở người hội chứng và có có khiếu hiểm sắc thể giới tính là cái này là câu lý một câu lý thuyết mà mình vừa nhìn hồi nãy á là lý thuyết của nó là chính là x và y là câu a 11 a nó mình cái này của mình nó bị che tiêu rồi thôi sang trang khác luôn câu 12 nha câu 12 là bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử á, là câu 12 đó là ở mức phân tử chỉ có bệnh di truyền phân tử đây là một câu lý thuyết rồi sang câu 13 là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người và văn học vào y học chứ giúp giải thích chẩn đoán phòng ngừa hạn chế các bệnh tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lý người ta gọi đó là là bệnh di truyền học là câu C 12 c 13 c 14 là để để xác định một tính trạng nào đó ở người mà là tính trạng trội hay tính trạng lặng. Người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu, người ta sẽ dùng phương pháp nghiên cứu di truyền phân tử là 14 là câu B. 15 là bằng phương pháp nghiên cứu phả hệ người ta xác định được con lai mắc bệnh một khó đông có gen gây bệnh được nhận gen từ mẹ chắc chắn là vậy à, câu 16 là dây truyền y học phát triển sử dụng phương pháp và kỹ thuật hiện đại cho phép bếp chuẩn đoán chính xác và một số bệnh bệnh tật bệnh di truyền từ giai đoạn bệnh di truyền từ từ giai đoạn trước sinh là 16C và 17 là điều nào không đồ không đúng nha mình gạch chân mẫu trì là không đúng trong phương pháp nghiên, nghiên cứu phả hệ điều không đúng trong các phương à, điều không đúng trong phương pháp nghiên cứu phả hệ thì chỉ có phát hiện đột biến cấu trúc nhiễm thể thôi vì nó không không đúng trong phương pháp phả hệ L7D rồi mình sẽ trang sang trang sau và đây, đây là mình nhìn một số công thức à, các công thức á, mình chỉ thức sẽ thường thì nam hoặc nữ thì 100% mình sẽ nhân cho 1 phần 2 và nhân cho 1 phần 2, 2. và chỉ xác định giới tính thì 100% mình sẽ nhân cho 1 phần 2 và nhân cho 1 phần 2 và nhân cho 1 phần 2 vì nhịp phát triển giới tính mình phải nhân thêm 1 phần 2 nữa cái lúc mặc định lúc đầu thì 100% mình phải nhân cho 1 phần 2 vì cái mình thêm cái mình ghi cho nó đủ đầy đủ luôn cho bạn dễ hiểu công thức luôn á chứ mặc định lúc đầu là 100% nhân cho 1 phần 2 rồi nếu mà những phát thể thường thì nhân thêm 1 phần 2 còn còn những phát sĩ giới tính mình nhân thêm hai lần những có thể à, hai lần 1 phần 2 các bạn chú ý và mình sẽ sang bài tập à, bây giờ mình sẽ sang câu 18 nha 18 biểu hiện của các của các bệnh tật và hội chứng di truyền sau năm sau đây ở người như ở người như là bệnh bệnh các người ta hỏi là a một là bệnh mù màu hai là bệnh ung thư máu ba là tật có lúng long ở bàn tay bốn là hội chứng đau năm là hội chứng tấp nơ sáu là bệnh khó đông thì người ta hỏi là các bệnh tật hội chứng trên được phát hiện bằng phương pháp người ta dùng phát hiện bằng phương pháp gì là câu 18 là người ta phát hiện bằng phương pháp đầu tiên là người ta sẽ nguyên là nguyên cứu nguyên cứu người ta sẽ nguyên cứu cứu phân tử và tế bào người ta sẽ nguyên cứu là bệnh mạch máu thì là phân tử nè ung thư máu là, là tế bào thì có người ta nhìn vào người ta sẽ nghiên cứu bằng bằng phân tử và tế bào là con 18 là chính là câu B rồi sang 19 ở người gen A quy định da bình thường gen Allen đột biến A quy định da bạch tạng các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường trong một gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhân con trai của họ bị bạch tạng bố mẹ có kiểu gen như thế nào thì về tình trạng này bố mẹ phải có kiểu gen là là có hai kiểu gen gen giống nhau vì có thể tạo ra một đứa con có thể bị bệnh bạch tạng và bố mẹ sẽ có kiểu gen đó chính là a lớn a nhỏ và a lớn a nhỏ là con 10 19 là sẽ là của a và câu 20 á là mình đánh dấu sao á là câu này tính toán đầu tiên là ở người gamer quy định mắt phân biệt màu bình thường Ireland đột biến M quy định bệnh mù màu các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền liên kết với giới tính nếu bố cho gen XMI mẹ có kiểu gen XM lớn Xm nhỏ thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu của họ là cái này người ta gọi là nhiễu sao thị giới tính thì mình sẽ dùng công thức hồi nãy mình vừa cho á, là 100% nhân cho 1 phần 2 nhân cho 1 phần 2 và nhân cho 1 phần 2 là chúng ta sẽ lấy 100% nhân cho 1 phần 2 là sẽ bằng bằng 50% à, và mình sẽ nhân cho 1 phần 2 là sẽ 50 nhân, nhân cho 1 phần 2 sẽ bằng 25% là câu 20 chính là câu A. Rồi sang sang câu 21 à, bệnh mù màu do gen lặng mờ nằm trên những sợi dây tính ít có mấy kiểu gen bệnh ở người là sẽ có hai kiểu gen đó chính là ít xm nhỏ y và xm lớn y là câu 21 câu B câu hai này nghe câu 22 thì người ta hỏi là một nữ bình bình thường á thường thường một lấy chồng hai bị bệnh máu khó đông sinh được một con trai thứ ba bị bệnh máu khó đông hãy xác định kiểu gen của ba người trong một gia đình thì máu khó đông thì người ta hỏi mình máu khó đông thì thì chính là đầu tiên là mẹ bình thường và bố sẽ có kiểu ganh giống con vì nó là hai người mẫu hoạt động di chuyển cho nhau là x a mẹ chắc chắn sẽ là kiểu ganh bình thường đúng không là x và a lớn và x x và a nhỏ là mình sẽ loại được câu câu a với câu b câu c câu d luôn còn mình giữ lại câu c thì 20 22 chính là câu c và số 2 và số 3 giống nhau theo bố và mẹ cũng giống nhau và con với bố sử dụng nhau và mẹ bình thường là mẹ sẽ khác con với bố nên mẹ không bị bệnh máu khó đông là 22C Xe và chúng ta sẽ tính câu số 23 là ở người gan A quy định da bình thường, alen đột biến A quy định, da bạch tạng các allele, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường trong một gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng xác suất sinh người con trai da bạch tạng là bao nhiêu á đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng một phần một trăm phần trăm cho một phần một phần hai vì đó là mặc định lúc đầu thì chúng ta sẽ thu được 50 phần trăm và nhưng cho thêm 1 phần 2 của nó là là để mình tính thêm giới tính là bằng 25 phần trăm là và tới đây thì các bạn phải nhân thêm một phần hai nữa vì nó là mặc định nó chính là người con trai mà người con trai thì giới tính thì các thể giới tính thì mình phải nhân cho một phần hai là 25 nhân cho một phần hai sẽ được 15 12,5% là câu 23 là của C và sang câu 24 là phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân nhân là do các là do các đột biến gen là 24 là câu B do các nguyên tắc đột biến gen và sang câu số 25 á, là hiện tượng tế bào phân chia vô tổ vô tổ chức thành khối u và sau đó di căn được gọi là ung thư chắc chắn luôn rồi sang câu 26 á, là ở người bệnh mù màu đỏ và lục được quy định bởi một gen lặng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có ale tương ứng trên nhiễm sắc thể Y bố bị bệnh mù màu đỏ và lục lục mẹ không biểu hiện bệnh họ có con trai đầu đầu lòng bị bệnh mù màu đỏ và lục sát xuất để họ sinh ra đứa con thứ hai hai là con gái bị bệnh mù màu đỏ và lục là là đầu tiên chúng ta sẽ phải tính là 100% nhân cho 1 phần 2 là mặc định lúc đầu là bằng 50% và mình nhân cho hai lần 1 phần 2 là nhân một lần 1 phần 2 sẽ bằng 5, 25% và nhân thêm 1 phần 2 nó sẽ bằng 12,5% là câu à, 26 là câu C nó cũng đơn giản chỉ có công thức là làm được hết 26 là câu C nha rồi mình sẽ sang trang tiếp Sân 27 á, là cho một số bệnh và hội chứng di truyền ở người. Đầu tiên là một là bệnh phenylketonel, hai là hội chứng đau, ba là hội chứng Turner, bốn là bệnh máu có đông. Những bệnh hoặc hội chứng do đột biến gen á, những bệnh và hội chứng do đột biến gen đầu tiên á, mình sẽ loại đi, mình sẽ tính loại suy. Si và mình sẽ loại đi đầu tiên là hội chứng hội chứng tức n vì nó không có hội chứng di, di chuyển người là nó chỉ đột biến à, những bệnh hoặc hội chứng do đột biến gen đó, nó nó không có là mình sẽ loại câu số 3 là mình sẽ loại được câu A và câu B và mình tiếp theo mình sẽ bệnh à, mình sẽ loại thêm hội chứng đau vì nó có vì những bệnh hội chứng do đột biến gen á cái này là do di truyền thì mình sẽ loại được hội chứng đau với lại hội chứng nơ là mình loại được số 2 số 3 thì mình sẽ loại được đáp án A, đáp án B, đáp án C giữ lại đáp án D là bệnh phi nẹo và bệnh máu khó đông đông mình sẽ chọn những bệnh hay hội chứng do đột biến gen là bệnh phytonẹo và bệnh máu khó đông Sau 8 khi nói về hội chứng đau ở người phát biểu sau đây là đúng á khi hội chứng đau ở người thì người mắc hội chứng đau có ba nhiễm sắc thể số 21 là cái này là mặt là hồi nãy lý thuyết mình cho các bạn xem đầu trang đầu tiên là 28 a xong bây giờ là và đây là toàn bộ bộ lý thuyết trắc nghiệm và một số số bài tập nhỏ ở bài 21 di truyền y học vệ sinh lớp 12 cảm ơn các bạn đã xem video này xin chào và hẹn các bạn ở các video sau nha